chào mọi người chào mừng mọi người đến với à, sở phải sản bán hôm thì hôm nay sở bán hôm giới thiệu với mọi người về một cái à, bộ khóa điện à, gồm có tủ điện này UPS này à, bộ khóa bằng cảm biến vân tay và thẻ RFID Đấy. và bên mình có lắp thêm một cái bộ gọi là bộ tránh trường hợp quên đóng cửa thì còi nó sẽ báo tức là mình đóng cửa lại thì nó không báo còn mở cửa ra mà quên đóng thì cửa sẽ báo nữa và tiếp đến là khóa 500 điện đây là một, loại à, khóa mới của bên mình mới à, mới về khóa này thì bên mình nó đang là thông số kỹ thuật là 280 cân Đấy, 280 cân quá 280 cân thì nó sẽ bung được còn à, đây là thông số của nhà cung cấp đây là cái miếng thép mà khi mà có điện thì cái này nó sẽ được hút rất là chặt ở đây Đấy. đây là một cái tủ điện của bên mình à, có tích hợp này một cái nguồn adapter 12V uh, ờ, sạc cho một cái ờ, cục uh, pin dự phòng UPS có cả mạch sạc cân bằng đấy mạch sạc này sẽ được uh, uh, đưa vào pin và cấp nguồn cho cái bộ này cái bộ này là cái bộ báo uh, đây các cảm biến đây báo đóng cửa hoặc mở cửa thì mình có thể thay bằng công tắc hành trình hoặc công tắc từ đều được hiện tại bên mình đang làm bằng Ờ, hồng ngoại đây là cái biến trở mà thay đổi cái thời gian ờ, chúng ta có thể thay đổi cái thời gian ờ, còi kêu bao nhiêu và thay đổi cái thời gian cảm biến khi mà mở cửa ra mở cửa ra 30 giây hay là một phút thì mới cảnh báo hoặc là bao nhiêu đấy thì do mình điều chỉnh cái bên trở này điện áp vào thì là sử dụng luôn 12V của cái nguồn này ra và đây là một cái còi chip mình lắp cái còi demo đấy còn mình có thể lắp còi hú hoặc là còi 12V tùy các bạn còn đây là cảm biến cảm biến này thì ờ, có thể kéo dài Đấy, như mình nói thì có thể sử dụng công tác hành trình hoặc là cảm biến hồng ngoại tùy các bạn cái này chỉ cần soi vào cái cánh cửa Đấy. khi mà không được soi thì ờ, mạch sẽ phát hiện và thông báo lên ờ, đây là bộ cảm biến vân tay giấy FID tích hợp thêm một cái nút nhấn ở dưới này tức là ở trong nhà thì mình có thể mở bằng tay mà không cần thẻ Đấy. lật lại mặt trước này lật lại mặt trước thì có một cái đèn báo nguồn và một cái đèn báo ờ, tín hiệu khóa đấy bên hông thì mình có lắp một cái ờ, công tắc nguồn đấy ok bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem về cách hoạt động của nó nhé Đây là khóa vân tay này đầu tiên mình sẽ đợi bật nguồn lên này bật nguồn lên thì cái khóa này nó sẽ được hút đây bây giờ mình đang nâng lên được đấy bây giờ mình cấp nguồn vào thì hóa sẽ hút luôn đấy cảm biến mở cửa thông báo mình đang mở cửa đấy. như này là đang đóng này đấy, như này đang mở này thì cái thời gian đây là do mình điều chỉnh đây mình thử review về cái này trước nhé thì ví dụ trường hợp mà mình ờ, để thời gian là min nhất min nhất đây. nhấn reset nếu mà cửa đang đóng thì à, nó sẽ không làm gì và mình để khoảng 3 năm 3 giây 3 giây đi Đấy. mở cửa Đấy, lâu thì các bạn xoay đến trời nhé lâu hơn này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 à, lâu hơn thì à, cửa sẽ check nó sẽ check khi mà các bạn không đóng cửa thì à, mạch sẽ kêu Đấy, mình đang vặn bên trời nó tăng lên nên cái thời gian nó sẽ tăng lên Đấy. thì phát hiện cửa đang mở thì nó sẽ tự động kêu cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi mà mình ra mình đóng cửa đi thôi Đấy. tắt đi xong chuẩn bị lại kêu lại đến khi mà mình đóng cửa lại đây ví dụ mình đóng cửa lại thì ờ, nó sẽ kêu hết cái hồi này và nó dừng đấy nó sẽ không kêu nữa chưa dạ, đây là mình review cái tính năng về cảm biến mở cửa khi mà quên đóng cửa thì sẽ báo cho chủ hoặc là kêu còi đấy mình sẽ tạm thời mình ờ, cho cái này tăng lên thì mình review cho nó phải nó có có tiếng hoặc là mình ờ, cho nó luôn sáng tức là luôn đóng cửa đi ok tiếp đến là uh, chức năng như ở đây mình đang dùng pin nhá hiện tại nguồn nó không không cắm bởi vì là ờ, cái này nó có pin rồi đấy khóa vân tay đây là nút nhấn này khi mình nhấn thì các bạn sẽ nghe cái cam cân nó kêu kẹt thế này đấy Thế là mở ra đấy cửa đang được mở và đóng lại đấy đóng lại thì đèn sẽ báo và giờ mình sẽ không năng lên được đây đèn báo này nâng ra đấy khi mà đèn tắt thì đồng thời khóa cũng hút đấy thì đèn nó sáng chức năng nữa là chức năng mở bằng thẻ thì bây giờ mình đang thẻ không ờ, không có chức năng này đấy, không mở được đúng không đèn không sáng này rồi mình sẽ update thẻ này đấy, update thẻ thì khi update thẻ xanh này, cho thẻ cần update vào và thoát bây giờ mình, mình có thể mở cửa này đấy đấy đèn mở đấy khóa mở ra đấy còn đây là thẻ xóa này ví dụ mình muốn xóa thì mình thêm thẻ này, này. rồi ok bây giờ mình sẽ thử không được đấy nó báo thẻ sai bây giờ là chức năng ờ, học thẻ bằng ờ, học vân tay này bây giờ mình sẽ update vân tay này Đây, cầm lên cho các bạn xem này. một lần đèn nháy nhấn tay vào đấy đèn nó phải nháy như này mới được nhé đấy như thế là đã học thành công và bây giờ mình sẽ thoát ra bây giờ mình sao vân tay thì mình sẽ thực hiện vân tay đấy đèn đã mở chưa đằng sau cái mạch này thì nó có thêm cái nút để cài đặt nhé đây, này. đây nó có một cái cảm biến nhấn khi mình thoát ra này khi mình nhấn mở ra thì nó sẽ bị kêu liên tục đấy còn đằng sau nó là số 1 với số 8 trong cái quy trình của bên mình mình có để cách quy cách học lệnh rồi các bạn có thể xem cái quy trình đấy rồi thì mình à, vừa mới giới thiệu với các bạn về à, bộ khóa cửa Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.